Kính thưa đại chúng, câu hỏi từ bạn Facebook của bạn Trung Dũng hỏi rằng Kính Bạch Thầy, con thấy những ngày đầu xuân, nhân dân thập phương từ khắp nơi đổ về đền bà Chúa Kho để vay tiền làm ăn với mong muốn mượn vía của bà để làm ăn được phát đạt. Cuối năm họ lại mang trả số vốn bằng niềm tin ấy để cảm ơn thần linh phù hộ. Con thấy Thầy vẫn dạy là chúng ta muốn làm điều gì được thành công thì phải do phước báu của chính chúng ta. Nên con không biết cái nguyên lý khi đến vay đền bà Chúa Kho như vậy có đúng không ạ? À? Con mong Thầy giải thích giúp con vì năm nay gia đình con có ý định kinh doanh nhỏ, bố mẹ vợ con khuyên nên đến đền bà Chúa Kho để mà vay tiền. Con xin tri ân công đức Thầy. <laughs> à, các phật tử chúng ta đây đã ai từng đi vay tiền bà chỗ kho rồi <laughs> chắc là có đúng không ừ, có đấy à, chưa biết phật pháp là đi hết đấy nếu buôn <laughs> bán kinh doanh ờ, bảo đi vay bà chỗ kho về là một vốn là bốn lời là đi hết đấy ừ. thầy xin chia sẻ với bạn à, trung dũng thế này và đại chúng thế này trước hết thì cái đền bà chúa kho chính là ở quê hương của thầy đấy là bắc ninh đấy nghe không Đền Bà Chúa Kho nằm tại cái núi gọi là núi Kho ở khu Cô Mễ, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Ừ. và lễ hội ở đây thường là từ ngày 12 tháng riêng hàng năm là chảy hội Đền Bà Chúa Kho và cũng khá là đông. À, chắc là năm nay Covid thì đỡ hơn, cho những năm trước là cũng chen chân ở đấy thưa đại chúng. Coi như là lễ ngãi, bưng bê, và hàng quán ở đấy là cũng rất là nhiều cũng chen chúc không kém gì ở nơi đền trần cả thưa đại chúng thế thì bây giờ chúng ta phải tìm hiểu một chút về cái ờ, cái tích của bà chúa kho thì tương truyền ta nói là bà chúa kho là một người phụ nữ quê ở làng quả cảm nhan sắc cũng rất là xinh đẹp và bà ấy rất là khéo tổ chức sản xuất tích trữ lương thực trông nom kho tàng quốc gia trong và sau chiến tranh à, trong ở cái thời à, thời kỳ nhà Lý, thời thời nhà Lý và nhất là trong cái trận chiến của Lý Thường Kiệt lãnh đạo ờ, quân và dân nước ta à, mà mà mà mà đánh giặc Tống đấy, nghe không? Năm 1076 và bà ấy rất là có công lao đấy tích chữ lương thực này rồi là góp phần để nuôi quân đó. thế nhưng mà sau đó thì bà ấy bị giặc nó giết hại mất trong khi mà bà đi phát lương thực để cứu đỡ dân làng và cảm kích cái tấm lòng bao dung của bà thì vua đã phong bà là phúc thần và nhân dân ở cái làng ở cái làng cô mễ đấy nhớ ơn và lập đền thờ bà gọi bà là chúa kho ở trên vị trí cái núi gọi là núi kho thì chúng ta tất nhiên cái tích về cái bà chú kho này bây giờ nó cũng rắc rối cũng nhiều lắm đây là thầy chỉ tạm lấy một cái một cái quan điểm thôi Đấy, có người thì nói bà ấy tên là thế này thế kia nhưng mà cũng có người ta bảo không phải ừ, theo tôi thì ta cứ tạm lấy một cái tích này nghĩa là bà cái bà này này bà có liên quan cái việc mà trông giữ kho lương thực thời nhà lý rồi bà là một cái người mà cũng giúp cho dân và biết sản xuất trồng cấy để mà tích lũy được lương thực Đó, đại khái như thế có công lao lớn thế thì dân người ta lấy cái ngày 12 tháng riêng làm cái ngày lễ hội ờ, truyền thống ở đấy lễ hội đền bà chúa kho và đại chúng biết rồi à, đông lắm nhất là giới à, thương, ờ, thương nhân à, buôn bán nhỏ cho đến <laughs> buôn bán lớn doanh nhân kể cả từ trong nam cũng bay ra để mà dự lễ và dự lễ và trong cái dự lễ này đặc biệt nhất là cái việc vay tiền bà chúa kho đi lên vay tiền thì vay tiền mà cách nào vay tiền tức là vào đấy viết sớ trong sớ đấy viết ghi rõ là năm nay con định là vay 5 tỷ 3 tỷ gì đấy bao nhiêu tỷ và tất nhiên lãi suất là do mình tự tự đề ra <laughs> chứ bà có lên bà nói là phải trả lãi bao nhiêu đâu tự mình con vay mấy năm năm năm ba năm gì đấy mà lãi suất con trả bao nhiêu là tùy mình tự điền vào ừ, viết vào trong sớ đấy, rồi mang vào dâng lễ vào khấn bà nghe không đấy cái cách thức thế lễ thì có đủ các loại lễ chay lễ mặn lễ sống đủ thứ hết á mang vào đấy để mà mà cúng cho bà rồi làm cái thủ tục ờ, tấu sớ để xin vay tiền thầy thì thầy đang nghĩ là cái chuyện mà vay tiền bà chỗ kho này nó cũng hơi la lá cái câu chuyện mà ngày xưa mà trạng quỳnh vay tiền bà chúa liễu Nghe không? Này chú nghe câu chuyện đến chưa? Vay tiền chú Liễu ừ, Trạng Quỳnh ấy. Đấy. Cái câu chuyện mà Trạng Quỳnh vay tiền bà chú Liễu thế này này. Có một lần ấy, Trạng Quỳnh vào đến cái đền của bà chú Liễu thì thấy ở trong đền bà người ta cúng tiền đấy rất là nhiều. À, thế thì đang cái lúc mà túng tiền cho nên là Trạng mới nghĩ ra cách để vay tiền. Thế lúc ấy thì Trạng Quỳnh bắt đầu mới khấn, thắp hương lên xong khấn trước tượng bà chúa liễu liễu hạnh ấy khấn thế này à, thưa chị em độ này là túng lắm mà chị lại đang có tiền để để dỗi không này đấy thấy không xin cho em vay để em mua bán kiếm ít lời sẽ trả lãi ừ, trả lại nói rồi thì mới khấn đài âm dương xin cái đài âm dương này chúng biết rồi tung tiền âm dương khấn khấn ông này khấn thế này này nếu mà sắp ấy, thì chia ra làm tư. Chị cho em vay một phần nhé. Nếu cái số tiền ở trên cái, cái mâm của bà, nếu mà em tung cái đồng âm dương này mà nó sấp cả thì cái, cái mâm tiền này chia ra làm tư thì em vay một phần. Ờ, sấp thì chia tư, à, ngửa thì chia ba. Nếu cả hai đồng nó ngửa cả thì chia ra làm ba em vay một phần. À, ngửa thì chia ba chị cho em vay một phần Thế chị mà thuận cho một nửa thì xin nhất âm nhất dương, còn cho em vay một nửa thì cho một đồng nhất âm nhất dương để em vay nửa cái mâm tiền này. <laughs> thế thì trong câu chuyện này cũng là chuyện hài thôi. Thế thì chú Liễu lúc ấy là thấy là chàng Quỳnh ấy, cái kiểu gì ông cũng vay bằng được rồi, nghe không? À, kiểu gì ông cũng vay được. Tức là đồng tiền mà sấp thì phải cho em vay một à, phần tư, mà ngửa thì cho em vay phần ba, thế mà cái đồng sấp đồng nửa chị em vay một nửa thế là kiểu gì ông cũng vay bằng được kiểu gì nó cũng lấy bằng tiền <laughs> lên được thì chúa liễu lúc ấy là cũng rất là tức phải không à, thế thì à, chúa liễu mới thấy là gây, rồi bây giờ tôi không cho nó sấp ngửa gì cả thế là chúa liễu mới làm cho khi nó tung đồng tiền là hai đồng tiền nó cứ xoay tròn nên nó không dư không đổ nghe không đấy thế thì trạng quỳnh lúc này vỗ tay bảo ôi rồi thế là chị vui rồi chị vui cho tiền múa là chúa cười chúa cười nó cho em vay cả <laughs> thế là chút hết cả mâm tiền là mang đi đến cho đại chúng <laughs> Đấy, chúng ta thấy câu chuyện tiền múa là chúa cười có những loài mà tung đồng âm dương mà nó xoay tròn nó không chưa đổ ấy ông này ông đúng là ông trạng quỳnh ông rất là tếu ông bảo thế là cái này là chị vui quá rồi cho nên tiền múa thế này thế là chắc em được vay cả <laughs> thế là bê hết cả mâm tiền luôn thế này chúng thì thầy nghĩ là cái câu chuyện dân gian này á, nó cũng ờ, vui nhưng mà có thể từ đó đấy dân chúng ta nghĩ ra vay tiền bà chúa kho từ câu chuyện là vay tiền chúa liễu bây giờ thành vay tiền chúa kho à, nó có lây lan như thế thôi thế có khi là chỉ từ một người thôi bà bảo bà chúa kho thì chắc là kho tiền kho gạo thôi đến đây vay bà Đúng không? ngày xưa ông Tràng Quỳnh ông vay được chú Liễu thì giờ mình chú Kho mình vay được chứ sao thế là viết sớ xin vay rồi vay rồi bắt đầu à, phải một anh nào năm đấy vay về làm ăn phát đạt thế là từ đó cứ đồn nhau thôi thưa đại chúng nó nhiều khi nó rất đơn giản chỉ thế thôi ừ. à, thế chứ thực ra chứ bà chú kho đời nào bà hiện lên bà cho vay nữa vay thì phải ký tá đàng hoàng phải nói lời bao nhiêu lãi bao nhiêu bao giờ giả chứ còn tự mình viết tự mình vay tự mình tính lãi thì sao lại gọi là vay nè không? có chuyện vay một mình nếu bao giờ ừ, cái kiểu vay một mình thì giống như trạng quỳnh vay chú liễu <laughs> nghe không Đấy. Đấy nhá, thế thì ở đây á, nó chỉ là từ một cái có khi đơn giản như thế thôi mà thành cái chuyện và sau đó thì giới ờ, thương nhân là cứ thế mà đua nhau đến đấy mà vay ừ, rồi ờ, một đồn mười mười đồn trăm nghĩ là vay tiền của bà là tiền này là tiền đặc biệt phải không? nó thiêng lắm nên là nó lời lãi nhiều lắm thế thôi tâm lý ở đây thầy nói chứ các doanh nhân ấy, thưa đại chúng doanh nhân chúng ta làm mê tín cũng dữ lắm nghe vì doanh nhân cũng tham nhiều mà tham nhiều thì cũng hay sinh mê tín ừ. tham tham lợi nhiều thì lại hay, rất hay sinh mê tín tham mà ừ. Đó. muốn cầu nhiều và cầu nhiều thì rất dễ mắc vào cái mê tín đó, đó. vậy thì ở đây thưa đại chúng chúng ta phải biết rồi chúng ta đệ tử phật chúng học chúng ta biết rồi tài lộc của chúng ta không phải là là do cái đấy được cái đồng tiền bản chất của nó ví dụ có tiền thật đấy thì đồng tiền nó cũng không phải có vấn đề linh thiêng gì cả nó cũng là giấy nó cũng là kim loại thôi và không phải từ đồng tiền đấy mà nó giúp chúng ta giàu có giúp chúng ta phát đạt buôn bán lên được mà chúng ta biết rằng chúng ta phát đạt lên được giàu có lên được là từ quả phúc của mình quả phúc của mình nó trổ thì bắt đầu chúng ta phát đạt thế còn chúng ta đến khi mà phúc nó hết thì là chúng ta khẽ khánh kiệt đấy thưa đại chúng làm ăn thua lỗ oan gia trái chủ nó báo oán nó phá tan tành oan gia trái chủ không ngoài nghiệp của mình đâu thưa đại chúng oan gia trái chủ cũng chính là nghiệp của mình thôi đấy nó là biểu hiện của nghiệp thôi đấy đó thầy đã giảng cái, cái bài kinh gọi là kinh doanh thành công rồi nghe không chúng ta đã nghe rồi đấy đức phật nói rất rõ à, buôn bán làm ăn phát tài phát lộc như thế nào nó đều có nhân duyên nghiệp báo hết đấy chứ không phải là ngẫu nhiên đâu đi lên đấy mà khấn khứa với bà ấy, xong rồi bảo vay tiền bà về là phát đạt được đâu phải không ừ, đấy năm nay covid thế này lên đấy vay về xem có phát đạt được không, <laughs> nghe không? khó khăn thế này nghe không nó còn nhiều yếu tố lắm nó còn nghiệp chung của nhân loại nghiệp riêng của từng người đại chúng thấy không chứ đâu có phải cái chuyện đơn giản đâu nhé không phải đơn giản thứ nữa là chúng ta thấy à, phúc báu thì bà chúa kho có công lao với dân tộc với đất nước thật nhưng mà phúc của bà cũng có hạn lượng nhất định thôi bà mới được phong là phúc thần thôi thì phúc cũng có hạn thôi Thế còn ai phúc báu nhiều nhất thưa đại chúng đức phật là phúc báu vô tận mà ngài là phúc báu vô tận mà ngài cũng còn không tự ý cho chúng ta được phúc cơ mà Ngài không thể đem phúc Ngài cho chúng ta được đâu. Và không phải đâu. Cho nên bà Chúa Kho cũng thế. Bà có thể có phúc báu, bà cũng có thể có trợ duyên cho những ai có nhân duyên với bà ấy. Và cũng chỉ trong cái lượng phúc của bà thôi. Nghe Bản thân Đức Phật là phúc báu vô lượng nhưng mà Ngài cũng không phải tự ý cho phúc báu chúng ta được đâu. và tất cả những ai phải có nhân, đủ nhân, đủ duyên mới được, thưa đại chúng. Đó. Thầy vẫn nói giống như là gì? Phúc báu của Phật giống như mặt trời, chiếu soi. Nhưng mà cái, cái chậu mà nằm úp xuống thì không bao giờ có ánh sáng mặt trời cả, không đủ nhân duyên. Ừ. Cho nên chúng ta nhớ phúc báu của Phật mới là lớn, phúc báu của tất cả các vị chúa, chầu, thánh, thần này nọ, vân vân không có một ai bằng Phật hết. À, à. Đó. Thế xong vay tiền Phật Đó. Thế nhưng mà vay tiền Phật cũng đâu có được đâu. Vì Phật đã nói rằng cái tiền đấy nó không phải là cái đồng tiền lại sinh ra phúc được mà phúc phải từ thiện nghiệp của chúng ta chúng ta phải tạo ra những thiện nghiệp mới sinh ra phúc báo à, phúc là từ thiện nghiệp của chúng ta sinh ra phúc báo chứ không phải do đồng tiền sinh ra phúc báo được nghe không? đồng tiền sinh ra phúc báo không có cái chuyện đó hoàn toàn không đúng đạo lý không đúng nhân quả ừ. cho nên nói là bà chúa kho bà có phúc thì có bà có thể trợ duyên được những ai đó có nhân duyên với bà ấy nhưng cũng chỉ trong hạn lượng nhất định thôi mà trăm ngàn vạn người đến vay đến xin phúc của bà thế thì làm sao mà, mà còn cho xòe đó và bà cũng không thể cho được hết như thế đó thế thì ở đây á, chúng ta hiểu được vấn đề này rồi cho nên chúng ta không mê chấp vào chỗ này cái việc tin tưởng vào việc vay tiền bà chúa kho để về làm ăn buôn bán phát đạt cũng là một niềm tin sai gọi là mê tín nhưng chúng ta cũng phê phán cái việc này là phật tử kiên quyết không có cái niềm tin sai này đi lễ bà chúa kho với cái tâm thành kính biết ơn thì sinh ra phước báo còn đi lễ bà ấy với cái tâm mê tín thì mất phước báo mê tín là mất phước báo chính tín thì sinh phước báo thưa đại chúng nhé nhưng chúng ta là phật tử có thể đi lễ bà chúa kho biết ơn bà là người có công lao với đất nước nhưng đừng mang theo cái niềm tin mê tín mà lại tự làm mất phước báo của mình nha